Hi, hello mấy bạn Thì mình là kênh Thắng Cò Vlog Hôm nay mình sẽ ra một cái video về một món ăn nho nhỏ Rất là quen thuộc với hương quê của mình Đó là món gà hấp rau găm Thì mong các bạn ủng hộ kênh của mình để ờ, mình có nhiều động Hello mấy bạn, thì đây là con gà mà mình mới làm hồi chiều nha Mình đang hấp nữa Hello mấy bạn, thì uh, hôm nay mình sẽ ăn gà hấp um, với uh, nước chấm siêu cay thì uh, hôm nay mình sẽ uh, mong các bạn uh, xem được cái clip này và ủng hộ kênh của mình để kênh của mình có nhiều động lực để làm thật là nhiều clip tới theo và đây là gà gà này làm gà dạ. dừa cho nên là rất là dai nhưng mà dạ. giờ các bạn cũng thấy đó là nó cũng đã tối rồi cũng khoảng uh, 8 giờ mấy 9 giờ rồi thì nó cũng là khi rồi cho mình ăn xíu ra chạy giường nó nữa rồi da luôn nè đây là da của nó đây là thịt cho rồi mình ngồi lên mình ăn rồi 깜깜스럽다. 음. Ừ, sớ thằng sớ luôn gà này là gà chạy giường cho nên là thịt nó rất là ngon là đùi nha, các bạn thấy không thịt nó nè đó nó dài ha nó rất là dai luôn tại vì đây là gà chạy bộ gà thả vườn á nên mọi ờ, nó rất là sạch luôn tại không cho ăn thức ăn như gà công nghiệp mai đi học rồi mấy bạn ơi không biết là mai đi học sao nó sợ cô lên kêu lên trả bài một điểm quá ở đây công ty ở tỉnh đây là mấy bạn nha ớt nhái nó kêu á ngon mấy bạn ơi ê con gà đó cái hộp vịt nó rất là dai luôn nó ngọt mà nó béo mà nó thơm nó ngon mấy bạn nó làm chấm nè Đây da của nó nè Nó, nó da, ở, ở, ở Nè mấy bạn thấy không Da của nó giống rất là vàng luôn Và mỏng nước nha mọi người Ở ngoài sau của nó là có một lớp mỡ Thì lớp mỡ này nó không có dày lắm như là gà công nghiệp Tại vì gà này thả vườn nó ăn mọi thứ đều là tự nhiên á Có ví dụ như à, nhà kế bên nhà nuôi gà đi thì người ta sẽ cho ăn à, uh, gạo mà kiểu như nấu qua đêm mà nó sẽ bị hơi hiu á người ta sẽ cho gà ăn hoặc là trái cây này nọ thì cũng rất là ngon thịt rất là bổ dưỡng uhm. Đó đây là phần um, dành cái cánh ra hết ra hết ra cho hết ra cho hết ra đó cho hết ra các bạn thế à đó em mới ngon ngon thật sự luôn bây giờ khoảng chừng ờ, gần 9 giờ mà bạn nào chưa đói bụng mà xem cái này cái chắn rồi rất là đói bụng luôn không có ngon tưởng không hôm nào mình sẽ dẫn mấy bạn đi uh, hái ờ, những cái trái ở hôm quê mình ví dụ như trái me nè trời ơi, giờ mùa me he ngon lắm mấy bạn mà me mà nó kiểu như mà nó chín cây á mà chưa chín cây nữa là người ta sẽ bẻ ăn rồi rất là ngon để lúc tới thì lúc tới mình sẽ dẫn mấy bạn đi coi coi bẻ me rồi đi uh, thu hoạch me rồi về uh, lấy me ăn ngon lắm mấy bạn mấy bạn ơi Để mấy bạn coi không Không Gà rất dạng rất là dạng luôn Dạng ươm luôn Bên trong mà Đó bên trong là thịt nè Từng sớ từng sớ luôn mấy bạn ơi Rất là dai luôn Ăn nó không bị béo quá nha mấy bạn nó chỉ vừa đủ thôi bởi à, cái này già nó già chạy giường á cho nên nó thấy không Sợ Da từng Sợ số từng luôn Cho dùng kia Đó Nè Đây là phần uh, à, ức cung gà Các bạn thấy không Thịt nè Nó rất là nhiều luôn Mà thịt nè mấy bạn xé ra thấy không Nè xé ra nè Đó Chấm nè mình chấm nè Bỏ miệng nè Ngay với đầu tiên là nhai Nhai thôi mình nuốt 8 <laughs> giờ mấy luôn rồi tám gì nữa mình ăn một con này không hết rồi mấy bạn ơi ăn hết rồi nhà mình gần đường lộ á gần mé sông nữa cho nên là ít bữa mình sẽ quay những cái clip gần gũi ví dụ như là đi uh, hái um, với chị Huyền nè rồi à, quay mấy bạn coi cảnh mà người ta bắt cá à, cá ở dưới sông lên rồi đó à, những cuộc sống ở thôn quê mình đó mình sẽ à, quay lại cho các bạn coi để mấy bạn biết được út chân rồi mình sẽ ăn đang khoảng chừng 9 giờ mấy mình sẽ cũng kết thúc video tại vì ở đây trời mũi quá trời luôn mấy bạn ơi thôn quê mà mũi lắm bạn bạn mấy bạn không cảm thấy bạn hơi gặp cực xíu không sao à, dạ, đây là mình cắn vào nè để thế mấy bạn coi nha đó hai bạn rồi à, mình sẽ chào tạm biệt mọi người nha tại hôm nay mình sẽ có video sớm từ gần 9 à, giờ mấy 10 giờ rồi ở đây không có ai chơi mình ngồi mình sợ me xong rồi mình sẽ hẹn mấy bạn ở clip tới à, clip tới mình sẽ đi uh, à, hái me à, quay cái cảnh khung cảnh bác hái me rồi về ăn me cho mấy bạn coi mấy bạn nhớ đón theo dõi và nhắn uh, uh, nhắn subscribe kênh của mình để đón xem những cái uh, clip hấp dẫn hay về cuộc sống ở khu quê của mình nữa xin chào mấy bạn